để mình ờ, trước khi mình chia sẻ bài thuốc thì mình ờ, để mình lôi ra sau hè nhà mình nha sau hè nhà mình mình kiếm cái cây thuốc mình chia sẻ lên cho quý anh chị em bài thuốc này rất là tuyệt vời chị ờ, về hư thận si thận đó nó kết hợp với một loại liệu, dược liệu nữa thì mình để để mình lại được kiếm nếu có mình chia sẻ mình up lên cho quý cô chú anh chị em mình xem và chia sẻ những người nghèo À, những người nào không may mắc những cái chứng ờ, bệnh hư thận suy thận mà đặc biệt là những bà con nghèo quý cô chú anh chị em nó rất là tốn kém luôn mà mình kết hợp với bài thuốc này rất là tuyệt vời rất ờ, có rất nhiều người người ta đã trị hết thì hôm nay mình để mình kiếm đây đây, ờ, trước mặt mình có một bụi đây hai ba bụi đây trời nắng quá nó hơi nó khô nó hơi già quý cô chú anh chị em đây đây đây anh chị em thấy không đây đây đây là cái cây cỏ nhỏ nồi đó còn trong miền Nam mình thì kêu bằng cây cỏ mực nó trị rất là nhiều chứng bệnh luôn đau bao tử rồi ờ, ung thư bao tử gì ờ, nó trị nhiều rồi chứng bệnh lắm quý cô chú anh chị em đó thì hôm nay mình chia sẻ lên cái chủ đề chính mình hôm nay là bài thuốc về hư thận suy thận rất tuyệt vời về cái cây cỏ nhỏ nội là cây cỏ mực này nha đó rất đơn giản thôi quý cô chú anh chị em mình ờ, cái kênh mình cũng còn rất là nhỏ thành ra về hoàn cảnh mình nói chung với thiệt với cô cô chú anh chị em thì mình không phải là dạng khá giả gì ờ, từ đủ tới thiếu thì quý cô chú anh chị em mà dành chút thời gian ra làm những video đăng cho chú cô chú anh chị em thì mình cũng ờ, không có thời gian quý cô chú anh chị em mình thông cảm nha nhớ cho mình cái đăng ký kênh để cho mình xin một like mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha rồi mình vô vấn đề chính là không làm mất thời gian quý cô chú anh chị em mình mình lấy 30 gram nhưng mà cái cách này là nó có hai hai cái cách để mình uh, uống mà nó điều trị được những người uh, cơ thể nóng nhiệt rồi những người cơ thể uh, lạnh như thế nào thì quý cô chú anh chị em mình nhớ xem hết video nha đó những người nào uh, sức khỏe mình uh, thường hay bị uh, sợ nước đó à, mình lại sợ tắm lạnh những người sợ nước thì mình lấy uh, 30 gram đó 30 gram mình rửa cho sạch rửa qua nước muối mình ờ, để cho gáo mình bỏ lên chảo mình sao cho nó vàng đó sao cho nó vàng lên là quý cô chú anh chị em cộng thêm là một nắm khoảng cũng ba bốn mươi bốn năm mươi gram gì đó khoảng một nắm đậu đen xanh lòng nếu đậu đen xanh lòng thì nó tốt hơn đậu đen mà cái cái cái, cái ruột ờ, nó trắng là quý cô chú anh chị em xanh lòng thì nó tốt hơn trắng cũng xài được nhưng mà nó không có ờ, kết quả tốt bằng cái cái đậu đen xanh lòng thì cũng một nắm khoảng bốn năm mươi gram đó quý cô chú anh chị em cũng sao vàng luôn mình nấu nước đó, mình bỏ vô một uh, lít nước nếu quý cô chú anh chị em mình uống nhiều thì mình bỏ nước một lít còn quý cô chú anh chị em muốn ít thì mình uh, bỏ khoảng 3 xị đó mình sắp lại khoảng còn một chén đó, mình uống trong ngày quý cô chú anh chị em mình nó trị được uh, cái bệnh thận suy thận rất là tuyệt vời luôn thì uh, một cái uh, còn những người mà hay uh, sợ nóng đó, à, những người sợ nắng thì mình à, nấu tươi đó cũng vậy luôn mình nấu tươi mình cũng sắc nước y như vậy luôn người nào uống nhiều thì mình nấu còn nhiều nước còn nào người nào uống ít thì mình nấu ít nước khoảng à, ba uh, xỉ nước rẻ là ba à, bốn chén đó mình nấu còn lại một chén mình uống mình nấu tươi luôn với uh, đậu đen xanh lòng thì hai cái cách sử dụng trên này quý cô chú anh chị em đã có tham khảo rồi còn uh, nó trị được ờ, rất là nhiều cái cái về thận ờ, quý cô chú anh chị em ờ, như suy thận nè thận mãn nè hư thận nè thì cái bài thuốc mình vừa chỉ trên thì có rất nhiều người ta đã sử dụng và đã hết bệnh à, mình mới chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị em còn những người mà bị về à, xuất huyết bao tử quý cô chú anh chị em đó. có những người ta nằm viện mà ta trị nó rất là tốn kém rồi ta về ta uống bài thuốc này nó hết rất là nhanh luôn thì cái súc huyết đường ruột đó, quý cô chú anh chị em mình chỉ uh, uống tươi thôi đó mình uh, lấy cũng khoảng 30 gram đó, một ít thôi một nắm nhỏ thì thôi quý cô chú anh chị em thì loại này nó rất là mát luôn mình uống nhiều quá thì nó quá liều lượng nha quý cô chú anh chị em nó không có ờ, được tốt cho cơ thể đâu mình uống khoảng chừng 30 gram 20 gram đó mình đâm nhả giả cho mát rồi mình dắt rồi mình lấy cái nước mình uống mình uống mình bỏ ra còn quý cô chú anh chị em mà bỏ vô cối sinh tố xay á thì à, uống nó, nó, nó, uống luôn cái sắt cũng nhận được mình xay nhuyễn thiệt nhuyễn luôn đó cũng ba bốn mươi gram thì à, cái nó trị về cái chứng bệnh mà xuất huyết uh, bao tử này, với à, thứ hai nữa cái đường ruột mình thường hay uh, đi uh, tiểu tiện nó ra máu với cô chú chị em đó thì mình à, cái bài thuốc của cái cây cỏ mật này rất là tuyệt vời luôn nó còn trị rất nhiều chứng bệnh khác nữa nó mình uống như vậy nó có thể nó trị luôn bao tử đó, nó trị luôn rất là nhiều cái chứng bệnh thì cái cây ờ, cỏ mật này nó rất quen thuộc với quý bà con thì mình ờ, thường thường ờ, hay quý bà con không có để ý tới nó nhưng mà thật chất ra là nó là quý nó cũng như là một cái loại thần dược quý của chú anh chị em thì cuối video này kính chúc quý cô chú anh chị em mình được dồi dào sức khỏe và nhớ chia sẻ và chỉ lại cho những người nghèo không may mắc những cái chứng bệnh khó khăn này thì trân trọng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em mình nhiều nha